À, xin chào các bạn Hôm nay thì à, kênh Nhà đất Tây Nguyên à, tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái lô miệt vườn trái cây thứ tư à, Trên màn hình các bạn đang nhìn á, thì đây là mảnh đất mà hôm nay mình giới thiệu cho các bạn Cái mảnh đất nó nằm ở bên tay phải mình này Là một cái vườn trái cây bao la, rất nhiều loại trái cây Cái mảnh đất này thì có diện tích là 5,2 hecta Và có địa chỉ tại à, xã Đắc Rô, huyện Crono, tỉnh Đắk Nông cái mảnh đất này thì nó có một cái view rất là đẹp nó có khoảng tầm à, hai ba mét 2 ba trăm mét suối ôm toàn bộ cái mảnh đất như thế này ở trên mình các bạn đang nhìn đó là cái con suối nó ôm toàn bộ đất như thế này lúc đấy thì mình đã bay flycam lên và các bạn cũng đã nhìn thấy cái đoạn mà mình bay flycam và mình vẽ cái sơ đồ đất cho các bạn đó thì bây giờ mình sẽ đi quay và và uh, review trong vườn cho các bạn ở cái phần ở dưới đất cho các bạn nhé cái mảnh đất này thì à, theo như đánh giá cá nhân của mình á nó khá là đẹp nó đẹp bởi vì là nó có ao hồ có suối có đồi cũng như là có phần đất bằng có nghĩa là nó đủ hết trên đất lại có một cái vườn trái cây đây vườn quýt như thế này này cực kỳ là tuyệt vời cái phần mà mình đang đi á đây là cái phần phía trước nhá như màn hình uh, như trên flycam nữa các bạn đang nhìn á thì mảnh đất này nó có ba cái ao thì cái đây là cái ao ở phía trước này xung quanh ao á xung quanh cái bờ ao cũng như là xung quanh cái bờ suối á, là họ trồng phủ kín dừa như thế này các bạn nhé dừa này là cũng lớn rồi chuẩn bị là cho trái nhá đây là cây sầu riêng này cây sầu riêng này thì mình nghĩ là sầu riêng ờ, ghép sầu riêng thái ấy, nó khoảng năm thứ ba đấy xung quanh cái bờ ao này, dọc cái bờ suối dọc cái bờ suối này là toàn bộ là là là một tôi trồng dừa như thế này các bạn nhé đây là keo đầu tiên này keo mà nó giống như là cái ờ, giống như một cái một cái lưỡi bò ấy mà lúc nãy mà mình có vẽ cho các bạn đấy đấy là keo đầu tiên ao này là ôm suối nhá trên đất là là trồng quýt này bờ ao là trồng quýt nhá quýt này là đang cho ra trái rồi đấy quýt nhá chất đất ở đây là đất thịt đất này thì uh, người ta sẽ trồng cây ăn trái là mình thường thấy người ta trồng cây ăn trái là nhiều cái khu này á nếu như bạn nào mà có một chút gọi là các bạn có có am hiểu về năng lượng á thì à, mình khi mà mình đi vào đây á thì mình cảm thấy cái năng lượng ở chỗ này này nó rất là trong lành nó rất là trong lành nên là có thể mình làm à, nghỉ dưỡng hoặc là làm về tâm linh như dạng là làm làm uh, kiểu làm chùa ấy thì rất là phù hợp các bạn nhé nghỉ dưỡng cái mảnh đất này thì uh, để mà đi vào đất đấy các bạn là mình đi uh, từ quốc lộ 28 đi vào á là toàn bộ là đường uh, bê tông hết các bạn nhé cái xe ô tô của mình là chạy thẳng vào đây luôn hôm trước thì uh, mình đã từng đi quay ba cái mảnh miệt vườn cho các bạn rồi thì ờ, cái mảnh biệt vườn này thì cái lợi thế là từ ờ, đường bê tông à, từ quốc lộ vào đến đất là chỉ mất 600 m là đường bê tông thôi và xe hơi là vào tận nhà các bạn nhé đây mình đang quay vòng quanh cái ao đó cái ao nó lại ờ, người ta múc cái ao theo cái hình giống như hình lưỡi bò một cái đường cong một cái đường cong như thế này ở đây các bạn sẽ nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách ở phía dưới đấy là toàn bộ cái mặt trước này là suối ôm cái nguồn nước ở đây thì mình có thể nói là chắc chắn là không phải suy nghĩ được các bạn nó không những suối ôm quanh mà trên đất của mình nó có tới ba cái ao mình sẽ đi và lần lượt mình sẽ quay cho các bạn cái mảnh đất này thì à, nhà cửa điện đón là đều các bạn nhé đây này cái đường điện này đường điện vào cái nhà của họ này đây tí nữa thì mình sẽ chạy lại cái khúc nhà mình sẽ quay cho các bạn rồi bây giờ mình sẽ đi nhanh cái vòng ao này cái ao đầu tiên để quay cho các bạn rồi đó nhá cái bờ ao bên kia cũng vậy nhá bờ ao bên đó cũng trồng dừa và trồng ờ, quýt bây giờ mình sẽ đi thẳng vào giữa vườn mình quay tiếp tục cái phần vườn cho các bạn đây cái phần à, phần nửa bờ ao bên này vừa rồi thì mình à, đi vòng cái à, cái bờ ao đầu tiên mình quay các bạn nhé đó thì ở đây á là người ta tưới vườn bằng máy bơm này đây là cái máy bơm nhá tưới dầu á tưới từ cái ao này lên cho cái khu vực vườn này rồi đây là cái phần uh, chính giữa của cái vườn cái mảnh đất này thì nó khoảng tầm là 3 hecta là đất bằng như thế này và có khoảng 2 hecta là đất uh, trên đồi nhá đang trồng cà phê như thế kia các bạn đấy cái phần ở dưới này này các bạn này là họ cũng toàn phần là đang trồng quýt các bạn nhé quýt đang cho thu này đó mình quay cái quýt cho các bạn quá là đã luôn Đó. và có đan sen với lại sầu riêng đây sầu riêng này thì uh, mình nghĩ là nó khoảng năm thứ tư đấy các bạn sang năm là có thể cho bói trái rồi toàn phần là sầu riêng thế này còn đây là cột điện để đi vào cái đường điện nhà mình các bạn mình cái phần này thì nó bằng nó cực kỳ là bằng luôn đi vào mấy cái vườn ờ, trái cây như này cực kỳ là đã luôn các bạn nhé rất là thích để quay mình nghĩ là mình nghĩ là các bạn à, khi xem video này á thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ thích à, có được một cái mảnh vườn như thế này một cái mảnh vườn mà trồng rất là nhiều trái cây và nhất là trái cây lại đang cho thu nữa ở đây thì mình thấy rằng là họ à, sử dụng cái giống như kiểu là một hình thức là là mấy cái viên long não để đuổi côn trùng các bạn nhé như vậy thì nó sẽ nên sẽ tốt hơn là mình à, xịt thuốc bởi vì là xịt thuốc thì tất nhiên là nó sẽ không được sạch sẽ trái cây nên là các bạn này cái bờ suối nhá cái bờ suối của mảnh đất này á mình nghĩ là nó phải tầm à, khoảng tầm ba bốn trăm mét đấy các bạn bởi vì là bao xung quanh toàn bộ cái mảnh đất của mình nhá là cái suối như thế này rồi thì à, toàn bộ quanh suối thì lại trồng dừa hết đấy các bạn nghe nước chảy ấy, róc rách ở phía dưới đấy là nó ôm chạy suốt xuống dưới đấy các bạn nhìn trên flycam này các bạn cũng thấy rồi mình rất là thích là những cái mảnh đất nào mà nó có suối bao quanh rồi thì uh, trên đất thì lại có ao hồ cũng như là mình rất là thích cái view mà trồng dừa ấy các bạn cái cây dừa mà trồng ven suối ấy, nó cực kỳ là đẹp luôn cái mảnh đất này thì cực kỳ là nhiều dừa các bạn nhé đây cây quýt này mà gọi là sai ờ, chịu cành luôn người ta phải chống cái cành nó lên không là nó sẽ nó sẽ bị gãy đấy. đây các bạn nhìn này người ta phải chống cái cành nó lên vì nó nặng quá mà rồi dọc này thì họ cũng trồng sầu riêng các bạn nhé như vậy là ở cái khu vực đất bằng này này là mình thấy rằng là trồng uh, quýt là nhiều nhất và sau đó là đan sen với lại quýt thì là uh, sầu riêng các bạn nhé đấy sầu riêng như thế này sầu riêng thì các bạn nhìn cái cây này các bạn cũng thấy rồi nó quá là đẹp luôn thật ra thì sầu riêng thì nó rất là kỵ gió mà cái khu vực này á mình nhìn cái địa hình này thì mình biết chắc chắn là sẽ không không có gió đâu cộng thêm với lại cái chất đất này nữa thì nó quá là đẹp nên là cái cây á các bạn nhìn cái cây nó cực kỳ là tốt luôn rồi thì nguồn nước nữa nguồn nước ở đây rất là thoải mái bây giờ nhá mình sẽ đi ờ, ra phía sau mình sẽ quay cho các bạn về ờ, mấy cái hồ phía sau nữa cũng như là quay về căn nhà với lại cái con đường đi vào cái này là cây bơ các bạn nhé đi vào cái mảnh vườn như thế này thì nó đã quá mảnh này thì mình nhắc lại về diện tích các bạn nhé diện tích của mảnh này là 5 ha về pháp lý là đã có sổ rồi các bạn nhé địa chỉ đất ở xã Đắc Rô huyện Crono từ đất mà đi ra tới uh, quốc lộ thì mất 600 mét đường bê tông từ đất mà lên đến thị trấn uh, Đắk Mâm là khoảng tầm 7 cây từ đất mà đi ra tới uh, ủy ban xã là khoảng 5 cây các bạn nhé cây này là cây uh, na Đài Loan này gọi là mãng cầu Đài Loan đấy các bạn đó mãng cầu ấy trái mãng cầu này các bạn nhìn này thêm một loại trái cây nữa rồi bây giờ mình đang đi uh, ra vị trí của cái nhà đây các bạn nhìn cái xe ô tô của mình này đó, xe ô tô vào tới nhà luôn nhá đấy, đây là cái ờ, cổng này xe của mình vào nhà ở trong này thì còn uh, hai hộ dân nữa cũng đi theo con đường bê tông này ở cái vị trí chỗ kia thì có cái cầu đấy, cái cầu thì đủ cho cái xe đi ngang qua bên cạnh nhà này bên cạnh nhà cũng trồng dừa này có nghĩa là anh chủ này anh trồng toàn bộ là dừa là ven theo cái à, mảnh đất của mình giống như một cái đường danh ấy rồi đây là cái căn nhà cấp 4 này các bạn rồi có điện đầy đủ này bể chứa nước này rồi thì giếng đào này đó dừa đây các bạn nhé rồi bây giờ mình đang di chuyển ra phía sau phía sau của cái mảnh đất này thì à, có hai cái ao nữa hai cái ao này cũng khá là lớn ở đây thì họ cũng đang ờ, khu vực này, này họ cũng đang trồng toàn bộ là quýt hết các bạn nhé nhưng mà cái vườn quýt này thì nhỏ hơn cái vườn phía trước trên đỉnh kia là trồng cà phê các bạn nhé trên đỉnh ờ, trên đỉnh đồi là trồng cà phê đó còn cái phần ờ, phía sau này thì mình thấy là hiện nay là đất như là đất trắng ấy có một phần ở phía sau này có được một cái mảnh vườn như thế này thì ờ, làm nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời thực sự là bởi vì là trên đất thì ao hồ cũng đều có rồi thì suối cũng có nhà cũng có đất bằng cũng có mà phần đồi cũng có đây là cái ao thứ hai này các bạn này cái ao này ờ, theo mình nghĩ đâu đó nó khoảng tầm ờ, một nghìn mét vuông đấy một nghìn hoặc là hơn một nghìn mét vuông các bạn nhé ở phần phía sau này thì cây ờ, cây cối thì nó không được đẹp lắm mình đây cũng là quýt này các bạn này rất là nhiều quýt này đó nhưng mà mình thấy là quýt có vẻ như là phía sau này họ không không có chăm tốt lắm nên là nó không đẹp bằng phần phía trước có cái ao này để mà thả cá thì quá là tuyệt vời đó cây quýt rất là nhiều trái rồi đây là cái ao ờ, thứ ba này các bạn cái ao ờ, mà trên flycam nữa các bạn nhìn đấy cái ao phía cuối giáp với lại cái phần đồi á cái ao này thì khá là rộng các bạn nhé ao này thì uh, xung quanh nhau là toàn bộ trồng dừa hết này đấy các bạn nhìn nhá mình quay một vòng cho các bạn nhé rồi cái ao này chắc đâu đó rộng khoảng tầm uh, hai xào đấy hai nghìn mét vuông đấy đó quá là đã luôn dừa này là dừa mình nghĩ là dừa xiêm lùn đấy các bạn dừa này là toàn bộ là đang cho ra trái hết rồi đây, một chùm dừa nhìn cực kỳ là đã cái mảnh đất này thì à, về ưu điểm nhá thì mình sẽ nói thứ nhất là cái đường đi vào nó cực kỳ là thuận tiện luôn từ quốc lộ đi vào có sáu bảy trăm mét đường bê tông xe ô tô vào tận nơi cái thứ hai nữa là trên đất thì có nhà có điện có nhiều ao hồ cũng như là có suối bao quanh thực sự là ưu điểm thì nó gần như là chỗ nào cũng là ưu điểm hết các bạn ngay cả cái đất nữa đấy các bạn nhìn nhé ngay cả cái đất cái chất đất của cái mảnh đất này cũng cực kỳ là đẹp mà nhìn đến nhược điểm thì thật ra thì mình chưa thấy cái nhược điểm nào của cái mảnh đất này hết các bạn nhé nếu như một ai đó thì các bạn có thể là nói là nó có cái phần đồi á nhưng mà thật ra thì theo mình nếu mà tổng hợp lại của mảnh đất này có cả đồi có cả bằng có cả hồ cả suối á thì nó hài hòa và nó toàn vẹn á đó là quan điểm cá nhân của mình thôi các bạn nhé còn ờ, các bạn nào mà có ý kiến khác thì các bạn cứ comment ở dưới cái cái cái ờ, cái bài đăng này nhé rồi đây là một góc nhìn khác để cho các bạn nhìn thấy cái hồ này này cực kỳ là đẹp luôn nếu mà nói ờ, để làm nghỉ dưỡng thì thật sự mảnh này là quá lý tưởng mình đi quay rất là nhiều á nhưng mà mình rất là thích cái mảnh này luôn mình thích bởi vì là cái tính của mình thì mình rất là thích là mảnh đất nào nó nó có nhiều ao hồ ấy các bạn có nhiều ao hồ và lại có suối nữa thì mình lại cực kỳ là thích Đây. rồi đi một vòng cái mảnh đất này thì thấy đã quá thật sự là vậy có một mảnh đất như thế này nghỉ dưỡng thì còn gì để bằng nữa mình uh, xin uh, tổng hợp uh, một lần nữa về cái thông tin mảnh đất này các bạn nhé cái mảnh đất này thì có địa chỉ tại uh, xã Đắc Rô, huyện uh, Crono, tỉnh Đắk Nông. Trên đất thì uh, hiện nay là đang trồng toàn bộ là cây ăn trái có một căn nhà cấp 4 có điện có giếng và có ba cái hồ lớn như thế này và có suối ôm quanh trên phần đỉnh đồi thì mình không có lên đó mình quay nhưng mà mình chỉ quay hướng lên cho các bạn nhìn thấy là trên phần đỉnh á thì có một phần là trồng cà phê thì đó là tổng hợp toàn bộ thông tin về cái mảnh đất này về cái giá thì mình có để ở dưới cái phần mô tả các bạn nhé à, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh nhà đất Tây Nguyên à, Xin chúc các bạn là thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Thank you.